nhà rằng na trong này trồng gì trồng không trồng gì sẽ đợi hôm nào cũng cho bé sẽ đợi bé cho chế bé mình chỉ tận thủ đề và đợt tụi đây nắm sòng thì anh ta nói bé luôn trong hoàng giang na sẽ thì cho chế thì nó mà giờ đợi bé mà mà cho chế tàu kế trần thủ đề nó một xì na đến bé là chỉ tàu cho bé sẽ đợi tuần chiều chỉ thế như đợt hôm nào cho bé sẽ đợi tuần chiều na đồ nào sốt sốt thế chế mình rõ rõ rồi thế là Şöyle versene. nó xong thì nó lúc mường viếng na cho nên tôi sai đó tụi đê là tụi đê nắm sòng đó chờ chúng tôi luôn nó là rung trung nữa nó đó tụi này tụi đê từ cho họ lúc lợn trung đó chúng câu để tiền đó mà để khỏi nếp bỏ nó nữa thay tụi này tôi sai nữa khi nào mà được nó xong thì nó bé giờ chân em sai lại chấm lên á ơ xong nó mai ấy xong rồi nhảy sắp lấy chúng món đây ơ sau đó nó mai lấy chúng gu lo xứ rồi nhảy đây tiền tiền em sẽ lại cho liền đi theo bộ thì ô cho liền mà rồi nhảy tiếp tiếp xong nó theo ác quá xứ nó bé tôi mình sẽ lại cho liền đó rồi nhảy tiếp tiêu ô rồi nên chả liêm mà khỏi tiêu chỉ mỗi đêm mỗi á thôi nó là tôi chủ rô nhiều theo nó mà tôi nhiều thế tia có bọn nó mà lên cái bọn nó chả cú rồi cú thế luôn trò đi nó đã sơn đá đi tao bỏ nè câu thiếu ta tỏi cho nên một sáng nữa cho nên một sáng tụi đều nó nè nên một sáng tụi đều nó là dùng cái kia nữa ừ thì tao dùng có chơi chơi nhớ trò lúa mường viền đó giờ lúa mường dùng có chấp là mà chầu xin đầu cờ nó từ tên từ đây nó đã chỉ cho cho hắn ăn hẳn á thế là cho chế so đầu cờ á dùng dùng câu xin á thì tôi muốn cho sắp bị nó nha khỏi từ đây từ lò nè ก็น่าจะสนใจเท่านอปะติดตามเท่านะ rồi nó để tôi sẽ nắm sống ơ để tôi nắm sống lo cơ nữa nó xong rồi nó bé cho nên một xe nhớ trầu lú tới chờ lọ chùa na bỏ chúng có thịt thiệt đó tôi là nà lú sao bỏ chùa nó sẵn là lâu bỏ chùa phải đèn nữa thì cho cá lồng nó cho lúc nó là lâu bỏ chùa phải đèn á lúc nó lo nào thì nó bố thì khỏi đó bố vụ thì khỏi nên bỏ thì tôi là lo nào thì nó nhà mình cho phải lưu rõ nữa thì tôi giả dạ cố cá ở còn nữa nè nó ya nó ya đã cú tua na nó na đã bố thầu cú tua chỉ tao lo na cho nó lo na luôn chúng có thì tiền nó từ xã có bỏ để cho lo chùa nó tua tàu nữa tại sao nó lúc nhà nó lại cho liệt ta thì chúng có thì em đây cho xía là chứ một trống mà hạ mua hoa một chùa lo chuyện từ thứ có xía gì chứ luôn nó có chùa gì gì họ bỏ hoa nhé chứ nó nó cho sát xì là nó mới tụi đê thế tụi đê nó hồi đây nắm sòng nữa ừ ờ, tụi đê nào đây nắm sòng nữa lùm lo hồi nắm sòng nữa đó tôi chưa một trong mà hà một cái tí mà bỏ hoa nhớ có sửa chưa